Địa chính trị đổi, các nước châu Âu và Việt Nam đều phải lựa chọn nghiệt ngã. Khi Nga tấn công vào Ukraine, một làn sóng lo ngại bao trùm châu Âu, hai nước trung lập Thụy Điển, Phần Lan và hai nước Cộng hòa Xô Viết cũ Moldova và Georgia đều muốn gia nhập NATO. Chủ nghĩa đại Nga từng dăng móng vuốt của nó đến các nơi này, Phần Lan đã từng mất 11% lãnh thổ cho Nga sau cuộc chiến mùa đông 1940 ở nước Moldova nói tiếng Romania, quân Nga đang đóng ở Transnistria, giải đất vùng đệm đòi tách ra và hỗ trợ quân ly khai gốc Nga từ năm 1992. Năm 2008, chỉ sau một tuần đánh nhau, Georgia thất trận, chịu mất hai vùng ly khai Nam Ossetia và Abkhazia. Đó chính là những kịch bản y như Donetsk và Lugansk mà Nga đã dàn dựng ở Ukraine có nghĩa là Putin có thể tìm cách thôn tính các nước trong vòng ảnh hưởng bất cứ lúc nào nếu muốn. Những cái cớ vì ai đó theo NATO, thân phương Tây hay Nga cần bảo vệ kiều dân chỉ loe bịp được những kẻ nhẹ dạ. Với một kẻ khổng lồ nguy hiểm như vậy thì các nước nhỏ làm gì cũng sai. Chỉ có bốn lựa chọn mà chọn cách gì cũng phải có cái giá của nó. A. Chấp nhận làm chư hầu. B. Ngậm miệng trung lập. C. Hiện đại hóa, thoát Nga và theo NATO. D. Cách C và tăng cường vũ trang để quyết chống lại. Nhìn quanh thì cho đến nay có vẻ như các nước Trung Á đều chọn phương án A. Nga bảo hộ cho các nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ, Pakistan nhờ Nga canh biên giới với Afghanistan. Khi Kazakhstan có biến, Nga đưa quân vào dẹp biểu tình hộ. Armenia phải nhờ Nga can thiệp giải quyết xung đột ở Thượng Karabakh. Phần Lan chọn cách b, trong khi ba nước Baltic tí hon không có lãnh thổ. Để thế chấp như Phần Lan thì phải vào Liên minh quân sự NATO theo cách C. Đó có thể là các lựa chọn ít sai nhất để sống bình yên. Trong các nước Cộng hòa của Liên Xô cũ, chỉ có Ukraine có đủ sức mạnh về người và của để thực hiện giải pháp đi. Belarus mấp mé khả năng này nên đã chấp nhận làm chư hầu chừng nào Alexander Lukashenko còn cầm quyền. Câu chuyện Ukraine và sự lựa chọn chống Nga Ukraine với 45 triệu dân, diện tích 600.000 km vuông không hề là nước nhỏ. Quan trọng hơn cả, đây là lò vũ khí lớn thứ nhì của Liên Xô cũ, có khả năng sản xuất từ tiểu liên AK-47 đến xe tăng, đại bác, tên lửa và máy bay cỡ lớn. Công nghiệp nặng, Nga phụ thuộc rất nhiều vào nguồn máy móc cấu kiện của Ukraine. Năm 1998, Ukraine xuất khẩu 732 triệu Mỹ Kim vũ khí, xếp thứ 6 toàn cầu. Khi Liên Xô tan rã 1991, Ukraine có thu nhập bình quân theo sức mua PPP dưới 10.000 Mỹ Kim bằng Ba Lan. Năm 2020, Ba Lan đạt hơn 34.000 Mỹ Kim, trong khi Ukraine vẫn ở mức 13.000 Mỹ Kim. Thoát Nga, dân chủ hóa và kinh tế thị trường minh bạch đã giúp Ba Lan tạo ra khoảng cách này. Ukraine theo mô hình của Nga nhưng không có nhiều tài nguyên như Nga nên thành anh học trò kém. Chủ nghĩa tư bản thân hữu của các đại gia, oligarch đã làm suy kiệt nền kỹ nghệ Năm 2020, xuất khẩu vũ khí Ukraine tụt xuống hàng 20, trong khi Nga vẫn đứng thứ nhì. Một đất nước có tiềm năng kỹ nghệ nhưng suốt bao nhiêu năm chỉ nằm trong cái chăn ấm của Nga nên khi thấy chăn có rạnh nhảy ra ngoài là chết cống. Không chỉ nền kinh tế mà toàn bộ hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng của Ukraine bị Nga thao túng. Gián điệp của Nga cho đến hôm nay vẫn còn nằm sâu nhiều nơi. Tổng thống, Yanukovych bị cách mạng Maidan lật đổ tháng 2 năm 2014 phải nhờ biệt kích Nga đến cứu mạng về Nga tị nạn. Mất Yanukovych là mất sân sau nên Nga ra tay chiếm ngay Crimea rồi gây hấn ở Donbass. Quân đội Ukraine bị Nga hóa đến mức án binh bất động. Quân Nga vào Crimea, Lugansk, Donetsk như vào chỗ không người. Đến lúc đó người Ukraine bừng tỉnh và lo sợ, nhưng quân đội bất lực khi quân ly khai thân Nga chiếm cảng Mariupol tháng 4 năm 2014, chính tiểu đoàn Ayos, cánh tay trái của phong trào tân Nazi đã giải phóng thành phố và cứu quân chính quy. Vai trò quan trọng của Ayov trong cuộc chiến ở Donbass đã tạo cho Nga lý do xóa bỏ chủ nghĩa phát xít ở Ukraine. Quân đội yếu phải dựa vào Ayov thường khiến Kiev khó xử trước các chất vấn về nhân quyền. Tiểu đoàn Azov là nhánh quân sự của phong trào cực hữu thân phát xít. Azov nói tiếng Nga sau những cáo buộc của Mỹ về các vi phạm nhân quyền, chính phủ Poroshenko đã đưa nó vào biên chế quân đội Ukraine để khống chế. Nhánh thứ hai là lực lượng chính trị thì không có vai trò đáng kể trong xã hội trong kỳ bầu cử 2019, chỉ đạt 2% số phiếu. Từ sau vụ Crimea, những vấn vương cuối cùng với Nga tàn biến, giới tinh hoa Ukraine quyết tâm cải cách hướng Tây. Hướng Tây ắt phải loại trừ ảnh hưởng của Nga. Nga coi đó là bài Nga, tăng sức ép kích động người Nga ly khai nổ súng. Vòng xoắn bạo lực này đã khiến Ukraine phải đi đến lựa chọn nghiệt ngã, tái vũ trang để tồn tại. Ukraine từng yên tâm với biên bản ghi nhớ Budapest 1994, trong đó Mỹ, Anh và Nga cam kết công nhận và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, Belarus và Kazakhstan để ba nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân, nước nhỏ từ bỏ vũ khí hạt nhân vì không nuôi nổi nó là điều dễ hiểu. Nhưng sao nhãn, luyện binh đao khi sống bên cạnh một kẻ đầy giá tâm là tự sát. Giới lãnh đạo Sao Maidan lập tức gấp rút canh tầng đất nước, trước tiên ở quân đội, cảnh sát và mật vụ. Mỹ đã viện trợ quân sự và huấn luyện cho quân đội Ukraine các phương pháp tác chiến hiện đại nhất. Quân đội và tình báo Ukraine 2022 đã tiến một bước khá xa so với 2014, nhưng việc mất Crimea với quân cảng Sevastopol, mất khu công nghiệp nặng ở Donbass và cuộc nội chiến kéo dài đã hạn chế đáng kể thành quả của tái vũ trang. Ukraine có quân đội thường trực 200.000 người, khi chiến tranh có thể huy động tới nửa triệu quân. Đó không phải là quân đội nhỏ. Tình báo Mỹ cung cấp cho Ukraine mọi thông tin về tập trung và hành quân của Nga, nhưng họ chỉ có cách chờ làn sóng đó tràn đến để tự vệ. Khi đó tổn thất sẽ rất lớn. Điểm yếu chết người của Ukraine là không có vũ khí tấn công. Một quốc gia lẽ ra có thể là một cường quốc quân sự này phải đánh nhau theo kiểu du kích, phải cầu xin, cầu viện phương Tây viện trợ đủ thứ, đó là một bi kịch. Ở phương Tây dân chủ, chính phủ tồn tại nhờ phiếu bầu của dân. Dù họ hét bảo vệ tự do dân chủ, họ chỉ hành động theo nguyên tắc, ủng hộ Ukraine đến mức mà an ninh và mức sống của họ không bị ảnh hưởng khiến dân chúng bất bình. Sự ích kỷ đó thể hiện rõ nét nhất ở Berlin – khi người ta ngần ngại cả việc cung cấp các vũ khí của quân đội, Cộng hòa Dân Chủ Đức đã tồn kho 32 năm qua. Ngay cả nước tiền tuyến như Ba Lan cũng không dám cung cấp trực tiếp máy bay MiG-29 cho Ukraine. Hungary nằm sát Ukraine nhưng chính phủ dân cử của Viktor Orbán vẫn đi đêm với Putin. Điều đó xảy ra ở Pháp nếu Marine Le Pen thắng Macron cuối tháng 4 này. Bài học của Ukraine cho Việt Nam – Sống ở Đức nhiều năm, tôi phải nói không phải ở phương Tây mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng dù sao đi nữa thì dân chủ vẫn là dạng nhà nước tiến bộ nhất hiện nay và người Ukraine đã lựa chọn con đường đó. Dân tộc 45 triệu người không dễ bị lừa bịp, họ cải cách theo mô hình EU vì đã có kinh nghiệm sống 72 năm trong nền chuyên chế xã hội chủ nghĩa và 30 năm trong một chế độ mà chính trị thì phụ thuộc vào ngoại bang, kinh tế chỉ chộp giật và chia nhau ăn hoa hồng. Dù thời gian ngắn, nhưng 8 năm cải cách đã đem đến những thành quả không ngờ. Ukraine đã chặn đứng được cuộc xâm lăng của Nga. Putin đã nhầm khi nghĩ rằng mọi việc sẽ ngon như 2014. Giả như những cải cách hiện nay được tiến hành sớm hơn từ những năm 1990 khi Nga còn ngập trong khủng hoảng và được lãnh đạo bởi ông già nát rượu Yeltsin, thì nay Ukraine đã đủ sức mạnh đánh phá tận gốc các căn cứ xuất phát của cuộc xâm lăng. Không quân đã làm chủ không phận, kinh tế có đủ hạ tầng để hỗ trợ chiến tranh. Điều quan trọng hơn nữa là mức sống, nền văn minh và chế độ dân chủ sẽ khiến cộng đồng Nga ở đây không có lý do gì ly khai để chuốc lấy đau khổ. Putin chọn đánh vào Ukraine vì coi đó là mắt xích yếu nhất trong vành đai các nước dân chủ bao quanh Nga. Nhưng nếu nhìn thấy một quân đội Ukraine trang bị gấp 4-5 lần như hiện nay, mạnh cả về phòng thủ lẫn tấn công, thì dù không có NATO, ông ta chưa chắc đã dám. Nay Ukraine chỉ có một chọn lựa, tuy nghiệt ngã nhưng sẽ phải đi đến cùng. May mà họ có tiềm lực và tầm cỡ để làm điều đó. Việt Nam với gần 100 triệu dân cũng không thể nấp dưới cái vỏ dân tộc nhỏ để được sống nhược tiểu luôn cuối luôn bị Trung Quốc đè nén mà lại học theo Trung Quốc thì sẽ chỉ là anh học trò tôi. Cách tốt nhất để Bắc Kinh cuột hứng khi nhìn về phương Nam là hình ảnh một quốc gia có móng vuốt. Móng vuốt ở đây không chỉ là tiềm lực quốc phòng, một thể chế văn minh có sức đề kháng cao, một xã hội dân sự mà Trung Quốc chưa biết đến mà còn là các đồng minh mạnh. Đồng minh mạnh, bạn tốt chỉ có thể khi anh đứng về phía chính nghĩa. Cách bỏ phiếu của Việt Nam về Ukraine trong ba lần vừa qua chứng tỏ Việt Nam vẫn chưa dám đứng về phía hòa bình và dân chủ. Đó cũng là một lựa chọn nghiệt ngã. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Địa chính trị đổi, các nước châu Âu và Việt Nam đều phải lựa chọn nghiệt ngã. Tác giả Nguyễn Xuân Thọ, bài được đăng trên BBC News tiếng Việt. Do Ý Nhi, Thời báo.de trình bày.